Xin kính chào quý vị và các bạn. À, thưa quý vị và các bạn, tại giải bóng đá nữ U19 quốc gia năm nay thì đội bóng đá có một cái tên rất đặc biệt, đó là sữa Mộc Châu Sơn La cũng nhận được một sự chú ý đặc biệt bởi đây là một đội bóng còn non trẻ của nền bóng đá nữ Việt Nam và điều quan trọng là họ sẽ là đơn vị đăng cai giải à, lượt về của giải bóng đá U19 nữ quốc gia. Trước đây, giải bóng đá nữ U19 quốc gia chỉ là cuộc chơi của bốn cái tên quen thuộc gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phong phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, hai năm gần đây xuất hiện một gương mặt lạ lẫm và khá thú vị, đó là sữa Mộc Châu Sơn La. Đây là một đội bóng còn non trẻ, mới chỉ thành lập từ tháng 5 năm 2012, nhưng hứa hẹn sẽ có tiềm năng phát triển cao khi nhận được sự đầu tư rất bài bản và kỹ lưỡng từ lãnh đạo tỉnh. Ở trận đấu khai mạc giải U19 quốc gia, dù để tô đậm đại gia Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-6, nhưng sữa mộc châu Sơn La cũng đã phần nào thể hiện được một lối chơi khá ấn tượng. Vì thế nên, giới chuyên môn đặt kỳ vọng đội bóng này sẽ trở thành một luồng gió mới mang đến những bất ngờ thú vị cho giải đấu năm nay. Và rõ ràng, tham vọng lọt vào top 3 của ban lãnh đạo sữa mộc châu Sơn La không hẳn là không có cơ sở. Được biết, thế hệ cầu thủ U19 hiện tại sẽ là nền móng để hình thành đội tuyển bóng đá nữ tỉnh Sơn La trong tương lai gần. Và lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng cho thấy quyết tâm làm bóng đá rất bài bản Bằng việc có được sự chuẩn bị chu toàn cho việc đăng cai giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ U19 quốc gia từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 tới. Chúng tôi vẫn đang à, có một quyết tâm là một là từng bước nâng cao cái chất lượng của đội bóng đá U19. Cái thứ hai là từ cái ừ, thế hệ của đội bóng đá bóng đá nữ U19 thì hành hình thành cái đội tuyển để có thể tham gia được giải vô địch nữ Ờ, bóng đá nữ. Hiện nay ờ, đối với chuẩn bị cho cái ờ, cơ sở chất cho cái đăng cai lượt về thì Sơn La sẽ có hai sân. Sân vận động lớn của tỉnh thì có thể thi đấu kể cả buổi ngày và buổi tối. Cái thứ hai là có sân tại trung tâm đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao thì hiện nay đang được tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh quan tâm và trong tháng đầu tháng 8 thì là sẽ hoàn thiện. Dự kiến trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cử hai chuyên gia đến giúp tỉnh Sơn La phát triển đội bóng đá nữ U19 qua đó giúp đội bóng này có những bước phát triển đột phá để thi đấu tốt tại giai đoạn lượt về, đồng thời rút ngắn thời gian thành lập đội tuyển bóng nữ của tỉnh. Vòng chung kết ngày hội bóng đá tuổi thơ đã khép lại tại Hà Nội với những dấu ấn dẫn đậm nét về niềm vui và nụ cười của những em nhỏ. Và trong bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ấn tượng nhất về chương trình đầy ý nghĩa này. Vòng chung kết Ngày hội bóng đá tuổi thơ do Trung tâm Đào tạo bóng đá Việt theo phối hợp với báo Nhi đồng tổ chức được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 6 đến 20 tháng 6. Trong đó, 160 em nhỏ xuất sắc nhất đã vượt qua 4.600 thí sinh trên cả nước để đến tham gia tranh tài nhằm tìm kiếm cơ hội được tuyển vào đội năng khiếu của Trung tâm Đào tạo bóng đá Việt theo. Tại đây, các em được thi tuyển bằng các bài tập cơ bản về bóng như chạy dích rắc có bóng, thi đấu 5 chống 5 và chia đội đấu đối kháng nhằm tìm ra những người xuất sắc nhất sau khi sàng lọc và cân nhắc kỹ lưỡng, ban tổ chức đã chọn ra được 10 em nhỏ có niềm đam mê và năng khiếu tốt nhất vào đội năng khiếu của Trung tâm Đào tạo bóng đá Viettel. Cũng giống như mọi cuộc tuyển chọn chuyên nghiệp khác, 10 em nhỏ này sẽ phải vượt qua cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức hóa đội năng khiếu của Trung tâm Viettel. Điều đặc biệt là Trung tâm Đào tạo Viettel đã có sẵn những phương án hỗ trợ đặc cách dành cho những em nhỏ có tài năng đặc biệt mà không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích và giàu ý nghĩa cho các em nhỏ trên cả nước ban tổ chức chương trình Ngày hội bóng đá tuổi thơ cũng có kế hoạch thay đổi và làm mới nội dung ở vòng tuyển chọn trong những năm tiếp theo những năm 2014 và 2015 thì chúng tôi trong cái chương trình kế hoạch chúng tôi cũng có thay đổi đến từng các địa phương và chúng tôi có cái thay đổi về cách thức tổ chức cũng như là cách thức kiểm tra chuyên môn cũng như là đánh giá chuyên môn và cái toàn bộ về những công việc thí dụ như là năm sau thì chúng tôi dự kiến là cái vòng cái vòng loại chúng tôi chỉ mỗi địa phương chúng tôi chỉ có tổ chức có một ngày thôi và qua một ngày đó thì chúng tôi sẽ tuyển lựa và đến cuối cuối ngày chúng tôi sẽ thông báo là bao nhiêu cháu sẽ được tham gia cái vòng chung kết Điều quan trọng nhất mà ban tổ chức chương trình Ngày hội bóng đá tuổi thơ hướng đến là giúp các em nhỏ có thể nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bằng những trải nghiệm vui tươi đáng nhớ lúc tuổi thơ. Trong phần tiếp theo của chương trình, những giải đấu khởi động trước thềm giải quần vợt Wimbledon 2014. Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều những thông tin từ FIFA World Cup 2014 cùng với những à, thông tin thể thao trong nước đáng chú ý, thì ngay bây giờ ở phần tiếp theo của bản tin xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất của chuyển động thể thao quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Vâng thưa quý vị và các bạn, giải quần vợt Wimbledon năm 2014 đã cận kề và vào thời điểm này thì những giải đấu mang tính chất khởi động cho giải Grand Slam duy nhất trong năm diễn ra trên mặt sân cỏ đã bước đến những trận đấu cuối cùng. Sau những cuộc so tài quyết liệt thì hai cái tên cuối cùng giành quyền vào chơi ở trận chung kết nội dung đơn nam của giải quần vợt Aegon International cũng đã được xác định. Trận bán kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Feliciano Lopez và Sam Curry Tay vợt người Mỹ đã qua thời kỳ đỉnh cao và không khó hiểu khi anh gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi thể lực của Lopez. Tuy vậy thì tay vợt người Tây Ban Nha cũng phải cần tới 10 game để có được chiến thắng ở set 1 với tỷ số 6-4. Set 2 diễn ra các cách tính khi mỗi người đều thắng ở trong game giao bóng của mình và mọi thứ phải giải quyết bằng loạt tie break. Ở thời điểm này, sự chủ động đã giúp cho Lopez vượt qua đối thủ khi anh thắng 7-4, qua đó kết thúc trận đấu sau 2 set. Đối thủ của Feliciano Lopez ở trận chung kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Denis Istomin và Richard Gasquet. Khác với trận bán kết trước, trận đấu này đã diễn ra không thực sự hấp dẫn. Istomin dù có được những ý tưởng hay trong những pha bóng, nhưng anh đã không thể biến nó thành những điểm số, mà thay vào đó là những pha đánh bóng hỏng rất đáng tiếc. Bên cạnh đó thì cũng phải ghi nhận sự chính xác của Gasquet trong những quyết định xử lý bóng và chính sự khác biệt này đã giúp cho tay vợt người Pháp vượt qua đối thủ sau 2 set với các tỷ số 6-4 và 6-2. Chỉ vài ngày nữa thôi thì giải Grand Slam thứ ba trong năm là Wimbledon sẽ chính thức được khởi tranh và vào ngày hôm qua thì kết quả bốc thăm phân nhánh của giải đấu đã chính thức được công bố. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng kể từ sau chức vô địch Wimbledon 2013 và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP, nhưng đương kim vô địch Andy Murray vẫn được xếp làm hạt giống số 3 tại giải đấu năm nay, trong khi đương kim áo quân Novak Djokovic là hạt giống số 1. Theo như kết quả bốc thăm phân nhánh, thì nhiều khả năng hai tay vợt này sẽ tái ngộ với nhau ở bán kết. Tuy nhiên, bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nô Lệ ở vào một nhánh đấu vô cùng khó khăn khi ngay từ vòng đầu tiên, anh sẽ phải chạm trán với tay vợt có lối đánh rất khó chịu Andrei Golubev và sau đó rất có thể sẽ là Joe Wilfried Songa và Thomas Burdick. Chặng đường của Murray cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa, với các tay vợt đang thi đấu rất xuất sắc như Roberto Bautista Agut, Fabio Fognini hay Grigor Dimitrov. Ở nhánh đấu còn lại, Người hâm mộ đang rất mong được thêm một lần chứng kiến trận El Clasico của làng quần vợt thế giới giữa Roger Federer và Rafael Nadal. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, thì trước hết Rafa sẽ phải vượt qua Lucas Rousseau, Gael Monfils và Kei Nishikori. Còn về phía FedEx là Marcel Granollers, Jerzy Janovic và người đồng hương Stanislas Wawrinka. Chia tay với những thông tin về quần vợt, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những chuyển động đáng chú ý khác của đời sống thể thao quốc tế diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Trong đó có những thông tin tới từ chặng đua thứ 7 của giải đua xe đạp Tour de Suisse và cùng với đó là sự trở lại của cựu tay gôn số 1 thế giới người Mỹ Tiger Woods. Tay đua người Đức Tony Martin tiếp tục cho thấy phong độ cao khi đạt thành tích tốt nhất tại chặng 7 nội dung đua tính giờ cá nhân giải xe đạp Tour de Suisse đang được tổ chức tại Thụy Sĩ. Coureur chủ nhà Fabian Cancellara là người có được lợi thế trong phần đầu nhưng rồi anh đã bị những đối thủ sừng sỏ phía sau vượt qua với thành tích tốt hơn, trong đó có Tom Dumoulin. Nhưng cuối cùng thì tay đua đội Giang Shimano cũng không thể có được vị trí số 1 khi Tony Martin mới là người có được thành tích tốt nhất anh hoàn thành quãng đường 24 km trong 31 phút 37 giây 22 dù không thi đấu tốt, nhưng Peter Sagan vẫn đang là người mặc áo vàng sau trận này. Sau khi không thể tham dự hai giải gôn danh tiếng là The Master và US Open vì chưa bình phục chấn thương vai gặp phải hồi tháng 3 vừa qua thì mới đây Tiger Woods đã chính thức có màn tái xuất khi tham dự giải Quicken Loans National được tổ chức tại sân golf Congressional Country Club ở Bethesda, bang Maryland. Cựu số 1 thế giới cho biết anh cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi trở lại và đã bắt đầu có thể chinh phục các đỉnh cao. Dự kiến, Woods sẽ tham dự giải Master thứ ba của năm là British Open được tổ chức ở Hoylake, Vương quốc Anh. Vâng, như đã thông tin ở phần trước của chương trình thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6 nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng tôi rất muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một góc nhìn về báo chí thể thao. Chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện về nghề nghiệp bằng tựa đề một cuốn sách được viết bởi một nhà báo thể thao, một bình luận viên bóng đá kỳ cựu, ông là Đình Khải. Cuốn sách có tên Vào lại không vào. Chỉ là hai cụm từ đơn giản như vậy thôi, nhưng bao nhiêu năm qua, nó đã khiến biết bao con tim vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Hay ngược lại, nó cũng đã khiến bao giọt nước mắt lan dài trên gương mặt của những người sống và đam mê với bóng đá. Nhìn rộng hơn, thể thao cũng như vậy, cũng có những giây phút buồn vui, những cảm xúc thăng hoa và những nỗi thất vọng có thể kéo dài cả đời người. Và vì vậy, một nhà báo thể thao trước hết và dễ nhận thấy nhất phải là một người đam mê với thể thao. Phóng viên thể thao tôi xin nhắc lại, điều kiện cần và đủ cần phải có đó là sự đam mê, thứ hai là có sức khỏe tốt và làm việc không kể thời gian giờ giấc thì tôi nghĩ thì mới thành công được thế thì tôi cũng rất tôi rất mừng tức là năm nay thì tôi thấy là à, các báo các đài à, các bạn rất đam mê và có những cái đổi mới có người nhìn nhận về nghề báo thể thao bằng một cụm từ mà chúng tôi hết sức tâm đắc nghề báo thể thao đó là cái nghề cái nghiệp và cái đam mê từng đó yếu tố đủ để toát lên những yêu cầu những đòi hỏi về nghề báo thể thao và cả những nỗi vất vả cũng dễ nhận ra đặc biệt mỗi khi bước vào những chiến dịch thể thao lớn coi đó là nghề nghiệp và sống được cùng với đam mê Ai bảo làm báo thể thao là dễ. Thưa quý vị và các bạn, thể thao hay bóng đá đôi khi cũng chỉ đơn giản như chuyện vào hay không vào. Thế nhưng đằng sau sự đơn giản đó là những mục tiêu của nhân loại. Mục tiêu chinh phục giới hạn của con người, mục tiêu khơi dậy niềm đam mê và tình yêu trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Và chúng tôi, chúng tôi những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí thể thao sẽ và luôn là những cầu nối để các bạn giữ được niềm đam mê không bao giờ tắt. Bản tin 360 độ thể thao đồng hành cùng FIFA World Cup 2014 ngày hôm nay đã đi đến những phút cuối. Hãy luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi cũng như cập nhật những tin tức thể thao hấp dẫn tại website thể thao.vtv.vn.